Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần tiếp tục tăng giá của VN Index. Chỉ số VN Index của chúng ta có một phiên giảm ở đầu tuần, sau đó là tăng mạnh 3 phiên ở giữa tuần trước khi điều chỉnh giảm nhẹ ở phiên cuối tuần. À, chỉ số VN Index của chúng ta đã đóng cửa mức 1282, tức là VN Index trong tuần thì có tiến lên cao nhất là 1294, điều chỉnh thấp nhất là 1254 có thể nói là VN-Index vẫn đang gặp khó khi chinh phục ở ờ, ngưỡng 1300. Và với việc chinh phục ngưỡng 1300 thất bại thì nhiều khả năng là VN-Index lại tiếp tục quay về trở về test vùng giá hỗ trợ quanh vùng giá 125x. Đây là sẽ là một vùng hỗ trợ của VN-Index. À, cá nhân tôi thì đánh giá là VN-Index của chúng ta nhiều khả năng à, tuần tới vì chúng ta chỉ giao dịch có 3 phiên, sau đó là chúng ta nghỉ lễ hai phiên mùng 1 và mùng 2 tháng 9 như vậy thì ờ, với ba phiên này nhiều khả năng chúng ta sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh test lại hỗ trợ. Còn về xu hướng trung hạn thì cá nhân tôi vẫn đánh giá là VN-Index của chúng ta sẽ tích cực và sớm muộn VN-Index sẽ tiếp tục bước vào xu hướng là sideways up à, với mục tiêu là hướng đến test MA200. Hiện nay thì MA200 của chúng ta đang ở 1275. Có lẽ nó sẽ mất thời gian Tuần này thì tôi dự kiến vn sẽ đi trong cái biên độ là 1250, 1280, tức là sẽ điều chỉnh tích lũy trước khi quay trở lại tăng tốc. Tuần qua với thị trường thế giới thì đặc biệt là thị trường chứng khoán lớn như thị trường chứng khoán Mỹ, phiên cuối tuần là một phiên đấm máu. À, phiên cuối tuần với ờ, việc phát biểu của Chủ tịch ờ, Powell là tại diễn đàn kinh tế Jackson Hole thì Chủ tịch Powell có nói đến việc là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và Fed cần nhìn thấy những cái tín hiệu rõ ràng hơn về cái việc ờ, lạm phát được ờ, kiềm chế. Tức là những số liệu kinh tế trong tháng 9 tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái quyết định của Fed là sẽ tăng lãi suất là 0.725 hay 0.5. Cá nhân tôi đánh giá là cái việc phản ứng của thị trường cái phiên ngày thứ sáu nó là hơi quá đà và có thể cũng có thể là cái hoạt động là kích hoạt lệnh uh, cắt lỗ khi nhà đầu tư đã trước đó đã hưng phấn và đẩy thị trường lên 34.000 xét về yếu tố thông tin nhé thì uh, ờ, Jackson Hole kết thúc rồi chắc không còn gì chờ đợi nữa bây giờ những số liệu kinh tế của Mỹ từ giờ cho đến cuộc họp của Fed ở cuối tháng 9 sẽ quyết định đặc biệt là chỉ thông tin về lạm phát vào ngày 13 tháng 9 tuần tới này thì ngày ờ, thứ hai à, Mỹ không có nhiều thông tin quan trọng ngày thứ hai chúng ta chỉ có thông tin là niềm tin tiêu dùng này à, số việc làm mà các công ty có nhu cầu tuyển dụng chắc vẫn là trên 10 triệu việc làm thôi không có quá nhiều à, có ngài William phát biểu này ngài William này thì quá quan trọng rất là quan trọng nhé William là Fed của New York một trong những người có tiếng nói có lẽ là tiếng nói của ngài William này chỉ sau uh, chủ tịch Fed thôi nên ờ, bài phát biểu chủ từ ngài William này cũng sẽ được chú ý của giới truyền thông. Ngày thứ ba à, thì chúng ta sẽ đón nhận thông tin là ADP Nam Farm này cũng có một thành viên FOC phát biểu nữa. Ờ, PMI Chicago dự trữ dầu thô nói chung thông tin không quá mạnh đây là ngày thứ tư các bạn ạ tôi xin lỗi ngày thứ hai là không có tin gì nhé ngày thứ ba thì chúng ta mới có là niềm tin tiêu dùng và ngài William phát biểu cũng như số việc làm Mỹ đang tả đang có nhu cầu tuyển dụng các công ty Mỹ đang có nhu cầu tuyển dụng ngày thứ tư chúng ta không có tin à, quan trọng ATP Nam Farm PMI Chicago ngày thứ năm cũng như vậy thôi có lẽ tâm điểm của chúng ta sẽ ở ngày thứ sáu à ngày thứ năm chúng ta có chỉ số PMI sản xuất nó cũng là một thông tin kinh tế nhưng nó không ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán. Ngày thứ sáu, thông tin về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Nó cũng là dữ liệu kinh tế khá quan trọng. Cá nhân tôi đánh giá những thông tin này là có quan trọng nhưng không quá mạnh. Nó sẽ gây ra những biến động ừ, cho thị trường thôi. Chứ thông tin mạnh nhất trong tháng sẽ là CPI vào ngày 13 tháng 9 và cuộc họp của Fed vào cuối tháng đó là về thông tin quốc tế còn đối với ờ, thông tin trong nước thì sao trong nước thì ờ, tâm điểm của chúng ta tuần ờ, tuần tới chúng ta sẽ chưa có tin à, cái tin đầu tiên của chúng ta tuần tới chính là việc à, ngày 29 chúng ta bắt đầu à, giao dịch T2 cá nhân tôi thì đánh giá cái à, việc giao dịch T2 này thì nó sẽ giúp thúc đẩy cái à, vòng quay vốn nhanh hơn và như vậy thì dự kiến là thị trường giao giao dịch sôi động hơn và các công ty chứng khoán sẽ giao dịch khởi, sẽ có kết quả kinh doanh quý 3 khởi sắc hơn. Như vậy và một thông tin chúng ta chờ đợi nữa đó là sau kỳ nghỉ lễ, tức là tuần đầu tiên của tháng 9 thì sau kỳ nghỉ lễ thì ờ, ngân hàng nhà nước sẽ công bố room tín dụng cho các ngân hàng. Đây cũng dự kiến sẽ là một ờ, cái nguồn sinh khí mới để thúc đẩy thị trường có thể tiếp tục phục hồi. Dòng tiền sẽ tiếp tục được ờ, bơm ra ngoài thị trường và cái ờ, quá trình ờ, căng tín dụng nó bắt đầu được ờ, giảm bớt cái nút thắt về tâm lý nhà đầu tư cũng sẽ được giảm bớt cá nhân tôi đánh giá là thị trường của chúng ta từ giờ cho đến tháng 10 sẽ không có nhiều tin xấu đột biến mà tôi thiên về hướng là tin sẽ tốt dần lên do vậy quá trình thị trường thì đương nhiên là trong quá trình tăng giá luôn có những nhịp điều chỉnh nhưng tôi đánh giá đây đơn thuần là một nhịp điều chỉnh thôi. Chúng ta nhìn xuyên suốt quá trình tăng giá của viên index của chúng ta này. Đấy, từ 1145 ờ, ờ, này, tăng đến đây chưa có một nhịp điều chỉnh nào mạnh quá 30 điểm. Do vậy hoàn toàn nhịp điều chỉnh này có thể kéo dài 3-40 điểm là bình thường. À, nhưng tôi thì vẫn thiên về hướng là thị trường sẽ tiếp tục phục hồi tăng giá. Và sau đợt điều chỉnh này thị trường hoàn toàn sẽ chinh phục mốc 1.300, thậm chí hướng đến 320, 350 là bình thường. Do vậy, cái nhịp điều chỉnh này thì nó sẽ tạo ra cơ hội à, những nhà đầu tư nào mà lỡ tàu trước đó thì chúng ta có thể xem xét canh mua. Mà cá nhân tôi khuyến nghị là chúng ta mua những mã cổ phiếu mà chưa chưa tăng nhiều thôi, mà tích lũy tốt thôi. Chứ không nên những mua những mã cổ phiếu đã đạt target rồi nhé. Lát nữa tôi sẽ điểm danh một số nhóm, một số cổ phiếu để chúng ta có thể cân nhắc. với ờ, đó là về thông tin nhé yếu tố thông tin À, cá nhân tôi thì đánh giá trong tháng 9 chúng ta sẽ đón nhận những thông tin tốt. Thứ nhất là với dòng chứng khoán thì có thông tin uh, ờ, ờ, T2, với dòng ngân hàng thì có thông tin mở room. Còn uh, với thị trường chung thì tôi nghĩ là cái CP quý 2 của chúng ta, à, CP tháng 9 của chúng ta sẽ tăng không quá mạnh và đặc biệt cái GDP quý 3 của chúng ta sẽ tăng rất mạnh. Cá nhân tôi dự kiến GDP quý 3 của Việt Nam sẽ trên 10%. Đây là những thông tin hỗ trợ tích cực và cuối tháng 9 cũng chính là thời điểm hé lộ dần kết quả kinh doanh quý 3 các doanh nghiệp tốt và dòng tiền sẽ bắt đầu tìm được hướng đi. Cá nhân tôi đánh giá là giai đoạn thị trường uh, tốt xấu cùng tăng, cả dòng cả họ đều tăng. Giai đoạn hồi kỹ thuật sau nhịp giảm tháng uh, ờ, 5 tháng 6 đã kết thúc rồi. Bây giờ thị trường sẽ bắt đầu bước vào cái quá trình chọn lọc, tức là những công ty nào tốt, định giá hợp lý thì sẽ được dòng tiền tìm đến còn những công ty làm ăn kém thì sẽ không được dòng tiền tìm đến và sẽ không tiếp tục phục hồi tăng giá nữa tức là tháng 9 và tháng 10 sẽ là hai tháng rất là khó mặc dù thị trường index thì có sẽ tiếp tục tăng giá nhưng mà việc kiếm được lợi nhuận trong tháng 9 và tháng 10 nó sẽ cực kỳ khó khăn chứ nó sẽ không như hai tháng 7 và 8 nữa với hai tháng 7 và 8 thì các bạn chỉ cần ờ, tìm điểm mua và kiên trì nắm giữ thì các bạn sẽ có lợi nhuận nhưng tháng 9 và tháng 10 thì không là không phải là như vậy đâu các bạn mà tìm cổ phiếu mua sai thì các bạn vẫn lỗ như thường mặc dù vn index có thể tiếp tục đi lên ngay nội bộ trong dòng chứng khoán cũng vậy thôi cá nhân tôi đánh giá những công ty mà làm ăn lỗ thì cái quý 3 này mà không tốt trở lại thì sẽ không không không tăng giá được còn những công ty mà làm ăn tốt uh, tiếp tục uh, tăng trưởng trở lại thì thì sẽ hút được dòng tiền và sẽ tiếp tục có thể tiếp tục tăng giá đó là VN Index thì dự kiến cá nhân tôi đánh giá nhé tuần tới bây giờ VN Index của chúng ta đang ở 1282 nếu VN Index đầu tuần có thể có hai phiên điều chỉnh nếu hai phiên điều chỉnh này mà đưa được chỉ số VN Index về vùng 125x thì chúng ta sẽ canh mua vào các nhóm cổ phiếu mà chúng ta được chú ý Đối với chỉ số vn 30 thì nó cũng tương tự VN Index thôi, chắc là không có gì ờ, bất ngờ cả. Chỉ số vn 30 của chúng ta Tuần qua thì cũng tiến đến vùng 1320, chinh phục 1320 thất bại. Hiện nay đóng cửa 1307. Nếu điều chỉnh thì vẫn đi 30 hướng về vùng 1280. Nhưng mà mục tiêu thì tôi nghĩ là vẫn đi 30 vẫn sẽ tiếp tục hướng đến cái khu vực 1304X. Đây sẽ khu vực của VN 30. Hỗ trợ hiện tại thì đang đặt quanh 128X. Còn đối với VN Index thì hỗ trợ đang đặt quanh 125X. Kháng cự thì sẽ đặt quanh 121X đó VN-Index ngắn hạn sẽ đi sideways trong cái biên này trong uh, nửa đầu của tháng 9 đối với chỉ số chứng khoán quốc tế nhé chỉ số chứng khoán Mỹ thì cá nhân tôi đánh giá là hiện nay nhiều khả năng chỉ số test test về MA 100 đâu đó quanh 32 ngàn sau đó sẽ phục hồi trở lại cá nhân tôi thì đánh giá chỉ số chứng khoán Mỹ cũng không có tin gì xấu từ giờ cho đến ờ, tháng 9 và tháng 10 nhiều khả năng các tin sẽ tốt dần lên Tôi thì dự kiến là CPI tháng này của Mỹ sẽ giảm, giảm, giảm âm luôn. Tức là đưa CPI của so cùng kỳ sẽ giảm từ mức 8,5 của tháng trước xuống dưới 8 của tháng này. Và như vậy thì nó sẽ không thúc đẩy Fed tiếp tục siết mạnh, mạnh tay, nâng lãi suất 0,75 và nhiều khả năng Fed sẽ nâng 0,5 thôi. Chúng ta sẽ chú ý cái thông điệp của Fed về cái dự kiến lãi suất trong năm sau trong cái biên bản của họp FOMC tháng 9 thì cái đó có lẽ giới đầu tư sẽ chờ đợi hơn. Điều này diễn ra cuối tháng 9. Và cá nhân tôi đánh giá là chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones sẽ đi ngang quanh vùng 32.000 34.000 trong tháng 9 và tháng 10. Đối với chỉ số S&P 500 S&P 500 cũng vậy thôi. Cá nhân tôi đánh giá S&P 500 sẽ quay về test MA 100 ở 4.000. Sau đó sẽ hình thành cái xu hướng đi ngang 4.000, 4.300 đối với chỉ số Nasdaq đối với chỉ số Nasdaq 100 thì tôi cũng đánh giá là chỉ số Nasdaq 100 sẽ hướng đến cái khu vực MA 100 này ở 1250 đây 12.400 sau đó sẽ đi ngang quanh 12.400 13.700 đó trước mắt là như vậy còn đợi thêm cái xu hướng và thêm những phiên khác thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá chính xác hơn. Đó là về chỉ số chứng khoán thế giới. Còn chỉ số chứng khoán Trung Quốc thì có lẽ theo tôi chứng khoán Trung Quốc cũng đang đi sideways thôi. Không có nhiều ờ, diễn biến bất ngờ. Trừ chứng khoán Trung Quốc sau sóng phục hồi này, vào sóng điều chỉnh này. Bây giờ chỉ số chứng khoán Trung Quốc cũng sẽ đang đi sideways thôi. Sideways ở vùng 3.150 đến vùng 3.420. Ờ, đây là cái khu vực sideways khi đã sideways thì các cổ phiếu sẽ phân hóa rất là khó đoán định về chỉ số tôi nghĩ là quá trình này thì chúng ta nên quan tâm nhiều đến các cổ phiếu hơn là chỉ số vì chỉ số sẽ không bước vào một giai đoạn là chen hay áp chen mạnh mà nó bước vào giai đoạn sideways khi chỉ số sideways thì các công ty bắt đầu phân biệt tốt xấu và bắt đầu dòng tiền của các nhà đầu tư tổ chức họ sẽ giải ngân trở lại khi thị trường sideways ổn định đó là về chỉ số nhé còn à, về cổ phiếu thì à, cá nhân tôi đánh giá là dòng ngân hàng tuy mà được nới zoom, tuy nhiên có một số ngân hàng à, đã tăng mà đạt target rồi thì tôi không đánh giá cao. Tức là tiềm năng tăng trưởng nó không còn nhiều. Ờ, mà một số ngân hàng mà trước đó chúng ta khuyến nghị chốt lời đấy thì chúng ta không nên tập trung mà chúng ta có thể tập trung những ngân hàng mà chưa tăng giá nhiều và tiềm năng còn tiềm năng tăng giá phục hồi à, những ngân hàng mà chúng ta cần à, tránh đó là các ngân hàng à, thương mại nhà nước cá nhân tôi nghĩ là các ngân hàng này đã phục hồi đạt target rồi sẽ còn ít dư địa để tăng ví dụ như BIDV đấy trước đó chúng ta mua ở 2930 thì chúng ta đã chốt lời ở 40 rồi bây giờ nếu tiềm năng của nó phục hồi thì nó chỉ phục hồi 41 thậm chí cao là 42 mà giá 39 rồi không còn nhiều tiềm năng đấy. nếu BIDV Thực ra trừ khi nó điều chỉnh xuống đến 36 thì tôi nghĩ là 36 với kỳ vọng tăng trở lại 41, 40, 41 thì còn tiềm năng. Chứ còn nếu mức 39 này thì không có tiềm năng. Nếu phục hồi trở lại 36 thậm chí là 35 thì đây sẽ là điểm tốt để quý vị có thể lên tàu. Đối với CTG thì cá nhân tôi cũng đánh giá CTG đã phục hồi đạt target rồi. CTG ừ, hướng đến 30 thôi. Thực ra nó cũng lên đến 295 rồi, sát target. Nếu trường hợp mà CTG điều chỉnh về 26 thì chúng ta có thể mua vào với kỳ vọng tăng trở lên 30. Còn nếu không thì điều chỉnh thấp hơn thì có lẽ không nên vào. Vietcombank mặc dù là ngân hàng rất là tốt nhưng cá nhân tôi nghĩ là Vietcombank đang định nghĩa định giá nó gần như là khá là cao so với mặt bằng ngân hàng và không có quá nhiều tiềm năng để tăng trưởng. Trường hợp mà tăng giá mạnh trở lại thì Vietcombank có thể tăng trở lại 85 Tôi nghĩ từ mức 82 này không ăn thua, không có tiềm năng tăng giá nhiều. MBB thì vừa chia xong. À, trước đó thì trước chia thì tôi khuyến nghị mua MBB 22 đấy và chốt lời mục tiêu là 29 thì MBB cũng nếu như cái giá chia 24 này thì coi như nó sát ra 29 rồi. Đó. MBB test M200 rồi cái xác suất MBB tăng cao không nhiều tôi nghĩ nếu trường hợp phục hồi lên thì MBB sẽ lên đến 25 là cao thôi có lẽ MBB cũng không phải là một ngân hàng mặc dù MBB rất là tốt nhưng ở giá hiện tại thì không phải là tiềm năng nếu trường hợp MBB quay về test M200 dưới 22 thì quý vị có thể mua với kỳ vọng chốt 25 cá nhân tôi không đánh giá cao MBB và nếu mua thì tôi không khuyến nghị mua MBB đối với ờ, STB STB thì tôi nghĩ là STB cũng phục hồi sát cái target kỳ vọng chúng ta trước đó chúng ta kỳ vọng STB sẽ test lại 26 27 thì thực tế lên 26 rồi trước đó chúng ta cứ mua 20 như vậy hiện tại thì tôi không đánh giá cao STB ở cái vùng giá 25 này trường hợp nếu STB điều chỉnh về được tầm 22 22 năm thì tôi nghĩ là quý vị có thể mua với kỳ vọng lên 26 còn nếu không thì tầm cao hơn thì tầm 25 mình còn lẽ không nên mua 24 25 không nên mua ít nhất là tầm 22 hay 25 nó mới là vùng giá hấp dẫn đối với cổ phiếu Techcombank Techcombank thì 40 trước đó chúng ta canh mua 33 đấy 40 thì nó cũng chưa đạt chưa đạt kỳ vọng đâu nhưng điểm mua rõ ràng cũng không còn dư địa nếu thị trường điều chỉnh mạnh và Techcombank có thể điều chỉnh được xuống trở lại vùng giá 36, 37 thì tôi nghĩ khu vực này có thể mua. Tôi vẫn kỳ vọng Techcombank nhịp tới sẽ tăng và có thể hoàn toàn có thể test được MA200 đâu đó quanh 43, 44. VPBank VPBank thì ờ, cái mức độ phục hồi thì chúng ta kỳ vọng VPBank phục hồi trở lại 34 giá cũng đã phục hồi trở lại 35 33 32 năm không còn nhiều dư địa nhưng nếu mà VB quay trở lại điều chỉnh xuống test MA 100 ở 29 thì đây là điểm mua tốt với kỳ vọng tăng trở lại 34 đối với cổ phiếu tầm trung như SHB SHB thì đang gặp ờ, khó ở vùng giá 16 Tuy nhiên tôi vẫn kỳ vọng SHB có thể tăng trở lại 18, 19 Test lại MA200 Như vậy nếu SHB trong trường hợp điều chỉnh mà trở lại ờ, dưới 15 có thể là 14 năm 14 14 năm đây là khu vực có thể mua tốt với kỳ vọng tăng trở lại 18 đối với ờ, Tiên Phong Banh Tiên Phong Banh thì tôi nghĩ là nếu Tiên Phong Banh điều chỉnh trở lại dưới 27 thì đây là khu vực mua tốt hiện nay đang 28 năm Tiên Phong Banh thì gần như chưa phục hồi mấy với mức điều chỉnh kỹ thuật thì vẫn kỳ vọng Tiên Phong Banh tăng trở lại 32 33 đó là nhóm ngành ngân hàng với nhóm ngành chứng khoán chứng khoán thì ờ, SSI tôi thì kỳ vọng là SSI sẽ tăng trở lại 27 28 nhưng hiện nay thì SSI đang gặp khó khi rất tích lũy rất nhiều ở vùng giá 24 25 khi không vượt qua vùng này thì cá nhân tôi đánh giá SI hoàn toàn có thể có một nhịp rũ và nếu SI có nhịp rũ thì đây là cơ hội để quý vị có thể mua vào đối với những ai chưa có hàng nếu SI rũ mà test trở về MA 100 quanh 22 thì đây sẽ là cơ hội mua rất tốt để tăng lên 27 28. Còn nếu SI không điều chỉnh về đó mà lại chỉ đứng quanh 24 thì tôi nghĩ là khó. Cái đấy thì tôi không khuyến nghị gì ở giá 24 cả 25 cả. Đối với VND VND cũng tương tự SI thôi, mục tiêu phục hồi là 26 27 chưa tới nhưng lại gặp khó ở vùng giá 23. Như vậy nếu mà không qua VND hoàn toàn có thể điều chỉnh về 20. Nếu VND điều chỉnh về 20 đây là khu vực mua rất tốt với kỳ vọng tăng trở lại 25 26. Còn nếu ngược lại ở giá 22 23 này thì thực ra không biết khuyến nghị thế nào cả. Đối với cổ phiếu chứng khoán Hồ Chí Minh, HCM. HCM thì cá nhân tôi đánh giá là khi HCM tăng lên 285 gần như đạt target rồi vì mục tiêu của HCM là 2930 thôi. Do vậy ờ, tôi không khuyến nghị mua HCM. Tuy nhiên, nếu trường hợp HCM có xảy ra điều chỉnh mạnh test trở lại vùng giá dưới 24 năm đâu đó tầm 24 quanh 24 chẳng hạn thì đây cũng là một điểm mua tốt với kỳ vọng HCM tăng trở lại 30. Còn với vùng giá 27 28 thì chịu, không biết khuyến nghị gì luôn. Chứng khoán bản Việt VC VCI thì cá nhân tôi đánh giá là cũng đạt target. Ờ, kỳ vọng VCI tăng trở lại 40 nhưng mà cũng lên đến 39 rồi. VCI nếu trong trường hợp VCI điều chỉnh trở lại thì cá nhân tôi đánh giá phải khu vực giá quanh 31 mới là khu vực có thể mua được với kỳ vọng mua 31 tăng 40. Còn nếu mà tầm 36 37 thì chịu đó là những cổ phiếu ờ, chứng khoán hàng đầu tôi nghĩ là bốn công ty chứng khoán hàng đầu tiềm năng nếu điều chỉnh giá xuống được vùng kỳ vọng thì quý vị có thể lên tàu còn nếu không thì tiếp tục đi ngang thì chịu không không khuyến nghị gì được còn các công ty chứng khoán khác thì ờ, tôi không đánh giá cao lắm đối với ờ, nhóm bất động sản bất động sản thì tôi không khuyến nghị gì dần này à bất động sản thì tôi khuyến nghị là quý vị nên tìm về với cổ phiếu họ nhà Vic với Vinhome nhé thì tôi nhìn thấy nhiều dấu hiệu ở vùng quá bán ở cái khu vực giá 65, 64, 65 này và tôi nhìn thấy những tín hiệu phục hồi đó nên cá nhân tôi đánh giá nếu Vinhome điều chỉnh phá 64 thậm chí về đến 61, 62 à, sẽ tạo ra phân kỳ dương tăng giá Vinhome hoàn toàn có thể phục hồi trở lại vùng giá 75 80. Do vậy, nếu Vinhome điều chỉnh về 61 62 thì đây là khu vực quý vị có thể vào mua. À, trong nhóm bất động sản. À đây là VIX nhá, cổ phiếu Vincom, còn đối với cổ phiếu Vinhome đây. Vinhome thì tôi đang nhìn thấy Vinhome xây được cái đáy khá là tốt ở cái khu vực 59 ờ, 58 này. Nếu trường hợp xuống thì Vinhome đang ờ, test theo cái cản chen xây đáy thấp dần này Trượt xuống Vinhome hoàn toàn có thể xuống đến 575. À, Như vậy Vinhome mà xuống vùng giá nói chung là quanh 58 cộng trừ thì tôi nghĩ là đây là một khu vực mua tốt. Tôi kỳ vọng Vinhome sẽ phục hồi trở lại 70. Đấy. Bất động sản tôi chỉ khuyến nghị bộ đôi họ nhà Vic thôi chứ còn không khuyến nghị mua cổ phiếu bất động sản khác vì các cổ phiếu bất động sản khác chúng ta đạt target hết rồi chốt lời hết rồi còn đâu mà mua nữa à, DXG đây trước chúng ta canh mua 19 20 à, mục tiêu 28 29 thì đạt 28 29 thôi chốt lời rồi không kỳ vọng nhiều hoặc là ví dụ như CI đây chúng ta kỳ vọng mua quanh 16 đây với kỳ vọng quay trở lại test MA227 giá cũng lên đến 26 năm còn gì nữa đâu hoặc là như DIG đây Đấy, vùng giá trước chia chúng ta kỳ vọng đây 26 27 đây hỗ trợ đây bây giờ giá cũng cũng cũng tạm gọi là đạt target 41 42 kỳ vọng tôi nghĩ cao hơn cái 43 44 sau chia nó sát đến nơi hoặc là như CEO đây Đó. những cổ phiếu dòng tiền yếu với việc phục hồi trở lại 37 38 với CEO là cao rồi tôi không kỳ vọng nhiều nói chung là bất động sản thì tôi không khuyến nghị à, có những cổ phiếu bất động sản rất là tốt ví dụ như bất động sản khu công nghiệp Viacera nhưng mà tôi nghĩ bây giờ nó định giá cao rồi cao không còn gì để ăn nữa Đó. mua từ 30 31 tôi khuyến nghị chốt là từ năm mấy lên đến tận 70 rồi định giá cao rồi hoặc là như KBC này. định giá rất là cao tôi không kỳ vọng vào những cổ phiếu này Ok bất động sản cá nhân tôi thì nghĩ là chỉ tập trung vào bộ đô nhà VIX nếu có cơ hội còn đâu bỏ qua các công ty khác đây là quan điểm cá nhân tôi nhé à, tôi đưa ra quan điểm quý vị có thể tham khảo thôi đối với dòng thép thì cá nhân tôi đánh giá là Hòa Phát vẫn đang tiếp tục điều chỉnh tích lũy à, cái khu vực quanh 23 test M200 thậm chí dưới 23 này 225 23 đây sẽ là khu vực, khu vực ờ, quý vị có thể mua được tôi vẫn kỳ vọng Hòa Phát thép sẽ phục hồi trở lại trong quý 4 và kết quả cải thiện Hòa phát hoàn toàn có thể tăng trở lại. Trước mắt là 27, xa hơn là 30. Do vậy mua quanh 23 cũng là một cơ hội tốt. Đối với hoa sen. Hoa sen thì tôi nghĩ nó có thiên hướng đầu cơ nhiều hơn. À, tuy nhiên nếu mà hoa sen điều chỉnh test lại MA100 ở khu vực ở dưới 19 thì đây cũng là một điểm mua tốt thôi. Với kỳ vọng tôi vẫn kỳ vọng hoa sen tăng trở lại 23 24. Đối với cổ phiếu Nam Kim Nam Kim thì tôi nghĩ là nếu Nam Kim điều chỉnh trở lại khu vực cũng như Hoa Sen thôi 19 dưới 19 thì đây là một điểm mua tốt tôi vẫn kỳ vọng Nam Kim tăng trở lại 24 25 Ok đó là bốn dòng chính bây giờ chúng ta sẽ trở lại với dòng dầu khí à, dầu khí thì uh, gas rất là tốt Tuy nhiên tôi lại thấy cái mức định giá của gas hiện nay 115 thì nó là hợp lý rồi không cao không thấp nữa trừ cái gát bây giờ điều chỉnh về 95 quanh 95 tôi nghĩ đây là điểm mua tốt với mục tiêu hướng đến 115 cổ phiếu ờ, BR BR rất là tốt Bình Sơn tôi kỳ vọng BR điều chỉnh cơ điều chỉnh về khu vực 20 21 thậm chí dưới 20 đây là một điểm mua rất tốt nếu nó điều chỉnh PVS cổ phiếu có thiên hướng đầu cơ khá là cao à, tôi nghĩ là PVS khi giá 28 thì là đạt đạt target rồi bây giờ PVS lại hướng đến điều chỉnh cá nhân tôi chỉ đánh giá PVS khi nào giá quanh 20 thậm chí dưới 20 thôi PVD PVD à, đợt vừa rồi tăng cũng khá cao đạt target rồi tăng trở lại 21 năm 22 tôi nghĩ là PVD trừ khi điều chỉnh trở lại 15 16 nó mới thực sự hấp dẫn với tôi còn 20 tôi nghĩ là sẽ không giao dịch ở đây CNG cũng là một cổ phiếu thuộc dòng khí ga CNG cá nhân tôi đánh giá nó rất là tốt làm ăn cũng tốt định giá thì ở vùng giá 39 này thì hợp lý thôi nó không phải là mức giá hấp dẫn để mua Tuy nhiên nếu CNG về 30 31 thì tôi nghĩ là vùng giá rất là tốt để mua tôi vẫn kỳ vọng CNG có thể tăng trở lại 45 Đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường chứng khoán à, tuần cuối cùng của tháng 8. Chúc quý đầu tư có một tuần à, giao dịch thành công.